kính thưa thầy có thưa chị gia lòng con khi ngày đầu tiên đi theo cái đoàn từ thiện của quận tám nghe được buổi thuyết pháp của thầy ở tại nhà sách thì con đã thấy đây là chính pháp con về đây để tu tập nhưng mà về đây theo những cái pháp mà thầy dạy của đức cũng sư đã tìm ra về thầy truyền dạy lại thì con thấy để diệt tham à, đọc tham sân si thì có phương pháp chúng ta để tắt ý nhưng mà tắt ý hoài nó không hết cái cái tham cái sân cái si mà rồi như hồi trước con ngoài con hút thuốc lá dữ lắm một ngày hút một số mấy lần nhưng mà lúc có thầy ở nhà con bỏ được trong mấy tháng sau con hút lại con hút lại mà giờ lúc con muốn bỏ luôn nhiều lúc mà, nhưng mà không được nó nó nghiện gì đâu không có nó buồn nó nhớ gì đâu mà cái chuyện hút vô cảm thấy người nó mệt nó khó chịu nhất cái thứ hai con xin hỏi thầy hồi trước ờ, lúc ờ, thầy về ờ, đi ẩn bóng đi viết sách lúc đó không có thầy nhà thì thầy không có cái kiểu cái tên của trong của con cái bạn với y là gia lộc rồi sao con xin thầy với y đặt lại nhà thầy thiên tâm giới thiệu lên là chung cho con là các pháp uh, pháp danh mới là tinh thông nhưng mà về thì trong đó thì nói là bây giờ giữ nguyên pháp danh gia lộc thì mà con hai ta con không biết con ừ. con chưa dùng tên nào rồi cái thứ ba là con thì em hối với ờ, đức phật với thầy với đoàn thể với tu sinh là à, chỉ cho con thực hành để con tu tập được tốt à, rồi, rồi bây giờ về vấn đề mà pháp danh con đó, thì gia lộc cũng tốt lắm rồi không con gia thọ phải không gia lộc con gia lộc à vậy giờ tốt mình thôi sử dụng cái pháp danh đó đi tốt rồi Đổi đo đổi lộn gì nữa hết còn cái kia là kể như là pháp hiệu con thôi con hiểu không rồi bắt đầu bây giờ về vấn đề giải quyết rồi còn về pháp tu pháp tu con phải tập bởi vì con biết là khi mình tu tập mình thấy mình còn trạng thái không tàn tiền nhiên con còn không hết rồi dạ có khi cũng còn cái lúc khoảng uh, hai hai hai giờ mấy sáng á còn còn ban ngày không có à ban ngày không có dạ cái lúc hai giờ mấy sáng chỉ lúc đó là với cái lúc buổi tối thì không có mà chỉ lúc là hai hai giờ sáng như vậy còn chưa hết dạ à, nó còn là còn à. nó dạ. chưa hết à, nó chưa nó chưa có đánh con buổi tối bây giờ nó đánh buổi khuya phải không dạ rồi mai mốt mới đánh ban ngày luôn à có tu nhiều là nó đánh luôn à nó không tha con chút nào đâu bởi vì nó đã còn thì tức là nó còn nó đã hết thì nó sáng trưa chiều tối khuya không còn nữa tức là con thức làm sao nó cũng dậy nó không buồn ngủ không gì hết thì tức là nó hết còn bây giờ nó còn là nó còn con hiểu nó báo cho con biết là nó còn vậy thì con phải tu tập chánh niệm tỉnh giác phải không con phải tu tập chánh niệm tỉnh giác ừ. bởi vì muốn phá được cái tâm si của mình thì chỉ có tỉnh giác mà thôi tĩnh mà giác con hiểu tĩnh đây không có nghĩa là tĩnh là sự im lặng mà tĩnh đây là tỉnh thức tỉnh táo nói dấu hỏi nhưng mà dấu ngã đấy con còn tĩnh yên lặng nó là dấu ngã hay không mấy con đấy tỉnh thức nó dấu ngã mấy con phân biệt được cái danh từ mà người ta đã đã biết, đã biết. Đó. thì cho nên ở đây là tỉnh giác tức là tỉnh táo giác tức là sáng suốt nhìn mọi mặt xung quanh mình mà muốn được vậy thì nó nó đã tỉnh mà nó giác như vậy thì nó còn không đặng không vậy thì cái pháp đó phải tập chứ à, bây giờ nó buồn ngủ nó hơi hơi buồn ngủ thì mấy con phải tập nó tập nó bây giờ ngồi tập được không không không được phải đi mày cho mày ngủ tao đi mà tao đi tao phải tập rồi phần tác ý của nó mà tỉnh giác được thì nó mới xả tâm thì tham si nó mới hết chứ con giờ con không tỉnh giác mà con bảo tâm tham si phải ly dục ly giác pháp hết ly cho tao con nói vậy nó có nghe con không nó còn si thì nó làm sao nó nghe nó si tức là nó còn mê mờ mà mê mờ thì khi người ta nói gì nặng con thì con sân liền có đúng không dạ con có giác ở đâu con mê mà làm sao con giác con bây giờ người ta bảo tập tỉnh giác mà tỉnh giác thì không chịu đi thì làm sao mà con phải tập đi mà tập đi như thế nào đúng tỉnh giác thì ở trong tứ vô lượng tâm thì các con thấy thầy nói khi mình đi mình biết mình đi biết mình đi không phải chỉ biết mình đi mà còn biết tránh tất cả loài chúng sanh dưới chân chúng ta không dầm đặt làm một cái gì thì chúng ta phải chú ý cái hành động tay chúng ta làm nắm bắt chúng ta làm để coi chúng ta có cầm vào cái vật đó cẩn thận chín chắn để lỡ nó rớt xuống thì nó trúng chân trúng tay chúng ta làm cho chúng ta gây thương tích thứ nhất làm cho chúng ta đau gỗ thứ hai nắm bắt mà không nhìn kỹ thì con kiến con vật gì nhỏ trong cái vật mà chúng ta nắm coi chừng chúng ta nắm chết nó như vậy chúng ta có giác không thiếu thiếu tỉnh mà thiếu giác nữa có phải không bây giờ tôi có buồn ngủ đâu mà tôi làm cái chuyện này tôi không cẩn thận tức là đức cẩn thận của chúng ta mà đức cẩn thận nó mang theo cái tính chất của nó như trong cái bài học đức cẩn thận đức hiếu sinh cẩn thận do lòng thương yêu của chúng ta cho nên chúng ta tu tập mà chúng ta bước đi là do lòng từ của chúng ta cho nên chúng ta quan sát rất kỹ tức là giác rồi mới bước đi còn bước đi thì dục cứ bước đi coi như là đi cứ đi thôi đi cho tới nơi chỗ mình muốn tới thôi thì như vậy là chúng ta không có giác mà chưa tỉnh thức trong hành động đi của chúng ta cho nên chúng ta tập cho nó thành một cái thói quen tỉnh giác thì do đó cái tâm hôn trầm thì nhiễm chúng ta cho nên nó tỉnh giác mà nó sẽ không còn hôn trầm do đó mấy con còn nói hôn trầm thì miên là thầy được mấy con chưa tu biết cách tu tập pháp môn tỉnh chánh niệm tỉnh giác đã chánh niệm mà còn tỉnh giác cái niệm chân chánh chúng ta là cái niệm thân hành chứ gì thân hành niệm chứ gì cho nên cái pháp môn của đức phật có pháp thân hành niệm lấy niệm thân của chúng ta mà làm cái đối tượng để mà chúng ta tu tập để mà tu tập chánh niệm tỉnh giác giác nó giác tất cả những sự xung quanh nó chứ không phải tỉnh thức để biết cái hành động đi mà thôi cho nên mấy con đừng làm bây giờ thầy biết hơi thở thầy ra vô chỉ duy nhất biết hơi thở ra vô thì đó là tỉnh thức trong hơi thở nhiếp tâm trong hơi thở còn bây giờ thầy biết hơi thở thầy ra vô chứ ai mà làm gì qua kia thầy nghe hết tức là thầy giác chứ không phải thầy tỉnh thức thầy giác tỉnh giác cho nên ai nói gì thầy cũng nghe cũng biết hết mà thầy biết thiện ác thầy biết rất rõ người đó nói xấu mình người đó khen mình chê mình biết rất rõ người đó đừng nói ai thầy cũng biết rõ hết tức là thầy đang biết hơi thở còn cái người tỉnh thức cái người tỉnh thức họ chỉ biết hơi thở lỗ tai nghe họ không muốn để cho nghe bên ngoài nó khác cho nên khi mà chúng ta nhiếp như thế này nè ở ngoài kia người ta la làng chúng ta cũng không biết nữa. còn cái tỉnh giác á, thì ở ngoài kia làm cái gì chúng ta đều biết hết mà ở đây chúng ta giác được ở trong tỉnh được ở trong hơi thở mà tất cả những sự xung quanh phải là chúng ta đều biết hết họ đánh lộn đổ máu chúng ta cũng biết chữ tiếng nói như thế nào chúng ta cũng hiểu biết đó là chúng ta giác các con phân biệt bây giờ ở đây giai đoạn mấy con đang tu tỉnh giác để chúng ta sử dụng cái tri kiến chúng ta xả cái ác pháp để ly dục ly ác pháp các hiểu chưa còn con cứ ngồi tác ý không mà mê vẫn mê thì làm sao mà cho hết tham sân si tu tập pháp dạ, đọc sách không biết cái tục thôi được về đi tu lợi rồi rồi con cũng mong thầy về thăm chúng con thường xuyên để thầy đặt pháp chỉ dạy cho chúng con để biết cách thức tu tập và và thăm tốt để và còn chỉ dạy chúng con trong mỗi cái pháp khác để chúng con tu tập để tiến hóa để ra khỏi bốn giờ trên đạo hành tự con xin để ông thầy. Ngon, đáng tụi